Xin chào các bạn Hôm nay thì cửa hàng để hơn khuyến mại của chúng tôi sẽ test một cái dòng dòng bếp ga là cái thị trường nội địa Nhật thì bếp là Rina bếp có mã số là KGE661FPS đây là nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo tôi sẽ đóng nắp bếp này lại để cho các bạn có thể xem ngoại thất của bếp cũng như là tôi sẽ test những cái của bếp cho các bạn xem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 đây có sẵn bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn sử dụng cũng như là vệ sinh các bạn chỉ việc kéo ra đây và cho thực phẩm các bạn muốn nướng lên bên trên vỉ đây và cho vào bên trong bật công tắc để sử dụng thôi thì nó rất là tiện lợi các bạn không có mất thời gian và công sức để đốt lửa than thì đây mâm một vỉ bằng inox đây thì tính năng đầu tiên tôi thử cho các bạn xem á đó, đó là tính năng phá ra khi mà tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng một lúc hai bếp nấu chúng ta mở cùng hai bếp nấu đây khoảng một lít nước Đây. vì clip này khi mà các bạn ờ, ấn này thì các bạn nên giữ khoảng từ 5 cho đến 7 giây để cho cái ga của nó ra đều hơn thì khi mà như này ga đó nó ra đều hết như từ tắt đây mở ra liền đây đây nó sẽ cháy liền như thế này vì bếp ờ, để không cái lon này không không có ờ, sử dụng á là các bạn ấn giữ khoảng 5 đến 5 57 giây để cho lượng ga nó, lên đều lên sau đó các bạn sử dụng hơi bật nó sẽ nhanh thôi đây lên cháy liền như thế này đây, các bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa xanh rất đẹp thì tiếp theo á tôi sẽ bận nhỏ tất cả ba ngọn lửa ba bếp lại để uh, có thể dễ thổi để thao tác tính năng đó là khóa ga khi mà lửa tắt thì ở phía sau bếp á nó sẽ có một cái que cảm biến đây đây là que cảm biến tự động phá ra chống rò rỉ thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á, khi mà lửa tắt á, thì cái que cảm biến này á, nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại đây bếp đã tự động khóa ra kèm theo thông báo là tiếng bếp đây thì có một số nơi bán khác họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nước á, nếu nó có trào bên ngoài á, nó sẽ chạm vào đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt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 tính năng tiếp theo tôi sẽ thử đó là khóa ra khi mà nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để thay thế cho hai cái nồi thì ở quay cảm biến này á nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra thì ở bên dưới nồi chúng ta nhiệt độ nó phải cần đạt là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra lại thì nếu như các bạn muốn sử dụng tính năng ngay tại nhà thì các bạn nên sử dụng những cái nồi nó có đế dày các bạn không có nên sử dụng những nồi để mỏng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 đó là quay cảm biến tự động khóa ga thì khi mà các bạn sử dụng bếp xong á mà các bạn tắt bếp rồi mà các bạn có lỡ có quên khóa ga á thì cái quay cảm biến đó khoảng từ 5 cho đến 7 giây thôi khi nó khi mà nó nhận được tín hiệu lửa tắt á thì nó cũng sẽ tự động khóa ga lại thứ nhất là các bạn sẽ không có thiết các bạn sẽ cực kỳ tiết kiệm ga không có sợ bị ờ, phí uh, ga và rất là an toàn không sợ bị rò rỉ ga phòng chống cháy nổ đó những cái ưu điểm của bếp ga nhật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 sau tính năng là ờ, nước cạn nồi nước bên trái mình đang gặm khói ra đây bây giờ khói ra thì để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi mà các bạn không biết về cửa hàng của chúng tôi đây thì các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn 3V như thế này đây là một cục nguồn 3V này thì với cục nguồn này á, các bạn có thể pin và bếp để trực tiếp sử dụng luôn không cần đến pin đây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 thì bếp vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp các bạn nhớ lưu ý điều này thì khi các bạn mua bếp này các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cặp pin đi kèm bếp như thế này thì cặp pin này á, nó sẽ là cặp pin dự phòng để các bạn có thể sử dụng trong những cái trường hợp như bị mất điện hoặc là cúp điện á thì các bạn không thể ghim điện với cái nguồn combo này để sử dụng thì lúc đó các bạn phải pin này ra để uh, cho vào để mà sử dụng đây là pin các bạn phải dự phòng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 lý bên cửa hàng chúng tôi sẽ được bảo hành trong vòng 10 ngày đầu tiên á các bạn sử dụng nếu như mà có xảy ra lỗi về kỹ thuật thì bên chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn biết mới với giá trị tương đương khi mà các bạn sử dụng mâm vị với nướng á, thì các bạn nên cho ít nước vào bên trong mâm hướng phía dưới đây để trong quá trình các bạn nướng á, thì hơi nước sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp cho phẩm các bạn được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn mở tự động khóa ra sau thì hẹn giờ nó cắm đây cuối cùng ở đây á chúng ta có đây là tính năng rang xào đồ khô đây thì khi mà các bạn ờ, sử dụng năng này bạn ống vào đây và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây thôi là như thế này khi mà đèn sáng đó, là các bạn có sử dụng tính năng này thì cái tính năng rang xào đồ khô này á